tham dự khóa tu bác quan trai học hành xuất gia gieo trồng chánh nhân giải thoát lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của ni sư và xin gửi đến quý phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất a di đà phật kính thưa quý phật tử thân ấn trong cuộc sống đời thường người cư sĩ tại gia còn quá nhiều bận buộc bởi cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền thế nhưng quý phật tử đã y theo lời phật dạy gác bỏ hết mọi thế duyên mỗi nửa tháng trở về nơi đạo tràng chùa bạch liên hai để tham dự khóa tu bác quan trai học hành xuất gia gieo trồng chánh nhân giải thoát thưa quý, quý vị giật mình thì mái tóc đã điểm sương nếu không liễu ngộ con đường tự sanh Mãi lo giành giật đua tranh Thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu Vô thường chờ hẹn ai đông Buông lung một thở khổ sầu nghìn thu Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua Hết xuân sang hạ rồi thu tạ đến đông về Ngoài kia khí trời hơi se lạnh Quý Phật tử trở về trong đạo tràng của chúng ta tu tập bát quan trai giữ gìn tịnh giới một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ và đem công đức phước lành đó hồi hướng một đời này liễu sanh thoát tử bởi vì chúng ta biết rõ vô thường mau chóng và mặn sống của con người mong manh giống như xương đầu ngọn cỏ hợp rồi tan tù tán ở mây trôi nếu như hôm nay quý phật tử không chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang tư lương cho một chuyến đi về ngày giờ năm tháng trôi qua không bao giờ trở lại hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc nhìn lại trong đạo tràng của chúng ta toàn là các vị cao niên chúng ta cũng biết thời gian còn lại nơi cõi ta bà này nơi cõi dương thế không còn bao lâu nữa quý vị và tử thần đang rượt đuổi sau lưng của mình rồi còn chần chờ gì nữa quý vị nếu như hiện tại quý vị không buông bỏ muôn duyên để tạo cho mình có hành trang về tây phương cực lạc đợi đến khi tử thần xuất hiện ta giống như người đứng ở giữa ngã ba đường mà cuộc hành trình không định hướng sẽ về đâu lúc đó chúng ta sẽ hoảng hốt sợ hãi lo âu và muốn dòng thời gian ngừng lại thì cũng không được và nói rằng tử thần ơi ông hãy khoan đến với tôi đi cho tôi nán lại đi mà vì tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm nhưng dù cho chúng ta có muốn nán lại một giây một phút một giờ cũng không được được quý vị Tử thần không thiên vị bất kỳ một ai Và cũng không có kiên nể già hay trẻ Giàu hay nghèo, sang hay hèn, tăng hay tục Một khi tử thần xuất hiện rồi Thì chúng ta buông bỏ tất cả phải ra đi với một mình thôi Vì ta sanh ra một mình Không có ai đi chung với mình hết Và mình nhắm mắt xuôi tay cũng một mình ra đi cho nên nói độc sanh độc tử độc hành độc bộ độc khứ độc lai sanh ra một mình chết đi một mình đến đây một mình ra đi cũng một mình có mang được cái gì đâu quý vị cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác chim chung ngủ đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi không rồi nhà cửa ruộng giường tiền bạc sáng nghiệp cũng bỏ lại gáo tường hoa nhà rộng mà làm chi ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ thôi của trần ta cũng trả lại cho trần nhưng bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng phàm nhân ở giữa thế gian lúc mà còn trẻ sức khỏe còn đầy đủ thì cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi không bao giờ chết đi nhưng có ai biết chăng phàm hễ sinh ra ở giữa cuộc đời này ta đều chấp nhận một cái quy luật của đời người đó chính là sinh lão bệnh tử diễm phúc cho huynh đệ chúng ta ngày nay tuy không gặp phật ở đời nhưng còn nghe được giáo pháp của phật để nhận chân ra được giá trị của cuộc đời và giác ngộ được sự vô thường quyển hóa của các pháp hữu vi biết rõ cái thân này là vô ngã do nhân duyên hòa hợp mà hình thành không độc lập tự sanh không độc lập tự tại không độc lập tự chủ chính vì lẽ đó cho nên quý vị mượn cái thân giả để tu tạo những công đức phước lành hầu làm hành trang tư lương cho một chuyến đi về như lời tác bạch của đại diện quý phật tử khi nãy quý phật tử nói rằng mình còn gia duyên bận buộc thế sự đa đoan nghiệp trần khó dứt nhưng y theo lời phật dạy trở về nơi đạo tràng tu tập bát quan trai học hành xuất gia gieo trồng chánh nhân giải thoát và quyết một đời cầu sanh tây phương cực lạc thế giới nguyện tu tập theo pháp môn tịnh độ xin niệm hồng danh a di đà phật hôm nay đầy đủ thắng duyên con trở về nơi đạo tràng chùa Bạch Minh Hai trong khóa tu bác quan trai này con xin mạng phép mượn đề tài hành trang cho một chuyến đi về làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử hành trang cho một chuyến đi về quý vị có chuẩn bị chưa có chuẩn bị chưa quý Phật tử chuẩn bị rồi ha thu xếp hết rồi không đăng ký chưa đăng ký rồi hả đăng ký rồi đăng ký với ai vậy <laughs> dạ đăng ký với thầy biết cô cho con mua vé để con về tây phương cầm cái vé trong tay rồi nên đi đúng xe nha điều này con nhắc nhở hoài với quý phật tử cầm cái vé là phải đi đúng, đúng xe phần nhiều khi đi hành hương các chùa đó quý phật tử đi lộn xe hoài à không biết chuyến này có đi lộn nữa không nha đừng đi lộn nữa nghe quý vị cầm cái vé trên tay một cái vé máy bay để về tây phương cực lạc chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng rồi thì phải lên đúng xe lộn xe hỏng tới cầm cái tờ vé xe có một chữ tu đừng bước lên cái xe tù nha câu này con nói hoài tù chứ không phải tù tại sao con lặp đi lặp lại cho quý Phật tử ý nghĩa của chữ tu và chữ tù vì tu có nghĩa là sửa là chuyển hóa nhưng mà tù có nghĩa là cố chấp giam nhốt không có được tự do tự tại mà tự mình cố chấp rừng tự giam nhốt đóng kín mình trong một cái cái sự phân biệt chấp trước đó mà làm cho chúng ta phiền não khổ đau không được thông dong tự tại một người biết tu học phần pháp thì quý vị phải có được một cái nghệ thuật sống để giúp cho mình có được an lạc và thanh tịnh hai yếu tố thanh tịnh và an lạc đó không thể thiếu được xem như là hành trang cho một chuyến đi về nếu như hiện đời ba nghiệp sáu căn của chúng ta không được thanh tịnh mà từ nơi sáu căn ba nghiệp này nó bị nhiễm ô quý vị ơi Mắt trông thấy sắc dính liền Tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên Tam bành lục tặc đảo điên Ra vào sinh tử triền miên luân hồi thôi mình cứ nổi trôi trong sáu nẻo trời người atula địa ngục ngạo quỷ xuất sanh cứ lên xuống nổi trôi vậy á, ta gọi là lục đạo luân hồi luân là bánh xe luân là cái bánh xe đó hồi là nó trở đi trở lại bánh xe này nó lăn đi trở lại mà lăn đi trở lại trong vòng sáu nẻo sáu đường nó gọi là lục đạo trời người atula địa ngục ngạo quỷ xuất sanh nhưng quý vị ơi từ vô thủy mãi cho đến ngày hôm nay nè Chúng ta để rớt xuống thì nhiều Rớt xuống tam ác đạo thì nhiều Mà sanh được tam thiện đạo thì ít lắm quý vị để xa đọa trong ba đường địa ngục ngạo quỷ súc sanh thì rất là nhiều mà sanh ra được thân người hoặc sanh về cõi trời hoặc ở cảnh giới atula thì cũng có nhưng mà ít đừng nói là được lên địa vị của bậc thánh nhân vô lậu chắc giờ này mình không còn ở đây đâu vì mình cứ là với thân phận của người lữ khách lẫn quẩn lăn quanh trong vòng lục đạo luân hồi hôm nay mình có được cơ duyên nghe được Phật Pháp nghe được lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nguyện lấy đó làm kim chỉ nam làm bản đồ hướng dẫn chỉ đường cho mình đi quý vị quý vị tu theo pháp môn nào cũng vậy từ cái pháp tiểu thừa cho đến pháp đại thừa từ thiền tịnh luật mật thiên thai giáo tông vân vân đức phật cũng đều khuyên nhắc chúng ta là phải giữ gìn sáu căn và ba nghiệp thanh tịnh đây là điều kiện không thể thiếu nếu quý vị muốn về tịnh độ thì sáu căn ba nghiệp của chúng ta phải thanh tịnh trong kinh duy ma phật dạy như sau tùy kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh dục tịnh kỳ quốc tiên tịnh kỳ tâm tùy theo tâm của chúng ta có thanh tịnh thì mới có được cõi nước thanh tịnh muốn có được cõi nước thanh tịnh trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình đi vì trong ba nghiệp trong sáu căn trong ba nghiệp thì cái ý căn ý nghiệp đối với việc nó là cái chủ động để cho thân của chúng ta tạo nghiệp miệng của chúng ta tạo nghiệp cho nên để ba nghiệp thân khẩu ý cũng như sáu căn của chúng ta thanh tịnh chúng ta thanh tịnh ý nghiệp ý căn của mình trước vì tâm ý nó là cái chủ động ngày xưa vào thời của lục tổ huệ năng thì ngài có một người đệ tử rất là nổi bật đó chính là nam nhạc hoài nhượng thiền sư một hôm Nam Nhạc Hoài Nhượng đi ngang qua thấy một vị sư đang ngồi thiền trên tảng đá Cái tướng ngài ngồi rất là trang nghiêm trong một tư thế tịch tịnh vắng lạnh Nam nhạc ngoài nhượng thấy vị này ngồi trang nghiêm như thế Nhưng mà thân trang nghiêm Thân đang tọa thiền Không biết tâm có thiền hay không Cho nên mới bước đến hỏi gì chứ Ông ngồi đây để làm gì Cái người thường ngồi thiền trên tảng đá đó Không ai xa lạ Chính là Mã Tổ Đạo Nhất bà tổ đạo nhất mới trả lời rằng bạch hòa thượng con ngồi thiền hỏi ông ngồi thiền để làm gì con ngồi thiền để làm phật Nam Nhạc Hòa Nhượng mới lấy cái viên đá đến trước mặt của Mã Tổ Đạo Nhất Đang cái chỗ ông ta ngồi thiền Lấy viên đá mài Mài như vậy Mài một buổi trời Mã Tổ Đạo Nhất trong lòng rất là bất an khó chịu Không biết ông này cũng làm cái gì vậy mới xả thiền mới hỏi bạch hòa thượng xin hỏi ngài đang làm gì thì năm nhạc hoài nhượng mới trả lời rằng ta mài đá hỏi ngài mài đá để làm gì Nam Nhạc mới trả lời ta mài đá để làm gương Mã Tổ Đạo Nhất mới nói Bạch Hòa Thượng đá làm sao mài có thể thành gương được Nam Nhạc Hoài Nhượng mới trả lời nếu đá mài hoài cũng không thể thành gương được ông ngồi hoài cũng không thành phật được đâu đá mài hoài cũng không thể làm gương được thì ông ngồi hoài cũng không thể thành phật được Mà anh tổ động nhất mới nghi ngờ mới hỏi vậy thì làm sao cho phải nếu ngồi thiền thì không thể làm phật được thì làm sao cho phải lời khai thị của năm nhạc hoài nhượng đây ngài bảo rằng nếu như có một con trâu nó kéo một cái cổ xe muốn cái xe vận chuyển lăn bánh đi đến một cái nơi mình muốn thì người ta đánh cái con trâu hay là đánh cổ xe vậy đánh trâu hay đánh xe vậy thưa quý vị đánh con trâu tại sao vậy tại vì con trâu là vật chủ động còn cái xe đó là vật bị động con trâu nó có đi thì nó mới lăn nó mới kéo được cái xe lăn bánh đi theo cũng vậy năm nhà hoài nhượng ngài bảo rằng trong ba nghiệp thân khẩu và ý thì ý nghiệp đó là cái chủ động muốn cho thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh thì trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình cũng như trong sáu căn thì ý căn là cái chủ động Muốn cho nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn thì căn thân căn nó được thanh tịnh Thì trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình chính vì tầm quan trọng vai trò của tâm của ý cho nên trong kinh pháp cú câu số 1 đức phật có dạy như sau trong các pháp do tâm làm chủ tâm đứng đầu tạo đủ các duyên tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền như xe lăn bánh khổ liền theo sau pháp cú số 2 ngài dạy trong các pháp do tâm làm chủ tâm đứng đầu tạo đủ các duyên tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền như hình với bóng vui liền theo sau trong hai bài kệ pháp cú số 1 và số 2 đó Đức Phật nêu lên hai phương diện hạnh phúc và đau khổ do đâu vậy do tâm thanh tịnh và tâm nhiệm ôn nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình ngược lại nếu tâm lý của chúng ta bị nhiễm ô thì nói năng hay hành động những hành động của thân những lời nói của miệng đây nó sẽ tạo nghiệp và khiến cho chúng ta phải trôi lăn trong biển khổ sinh tử luân hồi và khổ não sẽ theo ta như xe lăn theo dấu chân của con vật kéo dậy đó quý vị cho nên quý phật tử phải nhớ hành trang cho một chuyến đi về tây phương cực lạc mục đích mà chúng ta tu tập đây là muốn một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh muốn một đời được giải thoát ra khỏi ba cõi sáu đường về Tây Phương tịnh độ Một thế giới an lành cho nên gọi là cực lạc Thì quý Phật tử cần phải thanh tịnh sáu căn và ba nghiệp của mình Nếu chúng ta nói tóm gọn là ba nghiệp thân khẩu ý Nhưng nếu mà quý vị chia sẻ rõ ràng hơn Thì phải nói rằng sáu căn phải có sự phòng hộ sáu căn nhiếp hộ sáu căn cho thanh tịnh muốn chấm dứt lục đạo luân hồi thì chúng ta phải thanh tịnh sáu căn dừng lại những nghiệp xấu ác mà từ nơi sáu căn này nó đã vọng tác vô lượng vô biên chi tội chi nghiệp hàng ngày con mắt của chúng ta đây phải giữ cho nó thanh tịnh có một câu nói của một vị hòa thượng mà con xin chia sẻ cùng toàn thể quý phật tử hòa thượng nói rằng quý ông ơi quý ông nỗ lực tu tập chuyển hóa bản thân của mình nhờ năng lực tu tập đó mà ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này chết rồi ba ngày sau đừng để mắt của mình có dòi nghe quý ông còn bên quý bà thì hòa thượng nói một câu gán niệm phật giữ gìn khẩu nghiệp để ngài nhắm mắt xuôi tay tay rồi ở trên miệng của mình nó phải mọc lên qua sen trổ ra qua sen giống như ngày xưa vào đời nhà tống ở bên trung hoa có một con két nó tập nói tiếng người và chủ của nó đã dạy nó niệm phật sau khi nó chết đi chôn con két này rồi thì 7 ngày sau nơi cái chỗ đất chôn con két đó nó mọc lên hoa sen không phải bùng lầy mà nó mọc hoa sen người chủ mới đào lên coi hoa sen nó mọc lên từ đâu thì nó mọc lên từ nơi cái lưỡi của con két đó đó quý vị cho nên vị hòa thượng nói quý bà ơi quý bà nỗ lực niệm phật dùng cái miệng này nè để xưng tán hồng danh a di đà phật để có đủ điều kiện vãng sanh về thế giới tịnh độ an lành kia đừng để sau khi chết đi cái miệng của mình có dòi nghe quý bà nghe nói như vậy mình thấy sợ và mình nói không biết hòa thượng có cái ý gì mà nói quý ông cẩn thận đừng để cho con mắt của mình có dòi, còn quý bà cẩn thận đừng để cái miệng của mình có dòi. cái mình ngạc nhiên con nghe xong rồi con ngạc nhiên và con suy gẫm coi cái ý hòa thượng muốn nói cái gì sau khi tư duy thì con mới hiểu được cái đạo lý mà hòa thượng gửi gắm cho bên quý ông ráng nỗ lực tu thu nhiếp nhãn căn của mình bởi vì bên quý ông đa phần bị đam mê vào sắc dục cho nên nếu ai mà để cho con mắt của mình nhiễm ô đam mê vào sắc dục thấy sắc đẹp cái khởi tâm ưa thích đắm chìm trong đó tạo tội tạo nghiệp rồi thì đời sống hiện tại tán thân mất mạng đổ vỡ hạnh phúc gia đình rồi sau khi thân hoại mạng chung thì giống như hòa thượng nói con mắt có dòi đó quý vị ý nói rằng cái sự nhiễm ô từ nơi con mắt của chúng ta mà hàng ngày mắt thấy có những cái mà mình vừa lòng vừa ý thì khởi lên cái tâm tham muốn ưa thích rồi cái con mắt vừa nhìn thấy cái cảnh hoàn cảnh môi trường xung quanh này mà nó không vừa lòng không vừa ý là khởi lên cái tâm sân giận bực bội có cô phật tử sáng đó cụ tụng kinh của niệm phật xong sám hối xong rồi trong lòng nhẹ nhõm biết giường bao cái chuẩn bị đi đến đạo tràng tham dự khóa tu hôm qua biết mình bữa nay mà biết là ngày mai mình đi chùa rồi cho nên ngày hôm đó cổ đi mua sẵn một dĩa trái cây một nải chuối với vài trái vài trái cam để ngày mai đem đến cúng dường tam bảo để vô vỏ đàng hoàng còn đậy cái nón lá lên nữa vậy mà sáng chuẩn bị mặc đồ tu đàng hoàng nha rồi ra lại xách cái vỏ lên xong mà cái vỏ nhẹ hỏng vậy dở cái nón lá nhìn thấy ở bên trong mới nãy chuối nó bẻ hết phần nửa nó ăn à vừa thấy cái là bắt đầu nó chướng lên rồi quên mất mình bữa nay đi chùa giữ tâm thanh tịnh cho nên la lên rồi đứa nào mà ác ôn dữ vậy nè đồ ta mua cúng dường cho phật mà tại sao ăn vậy nè là bắt đầu rủa xả nếu mà chúng ta tu chúng ta tu ngay cái chỗ này nè quý vị không có trên đời này không có gì mà làm vừa lòng mình hết nhưng mà người biết tu biết chuyển hóa biết sửa đổi bản thân của mình dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải giành quyền tự chủ hãy làm chủ lấy mình khi mắt chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh nào đó không vừa lòng không vừa ý cẩn thận đề phòng cái tâm sân đó nha quý vị mà một niệm lòng sân khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chứa mở ra một đống lửa sân nó thiêu hủy cả một khu rừng công đức chỉ đống củi ba năm nhưng mà chỉ một phút giây nóng giận nó thiêu hủy trong một giờ một phút và một giây quý vị ơi mong sao quý phật tử luôn có cái năng lực tự chủ lấy mình bằng sự nhiếp tâm tu tập hàng ngày tâm của chúng ta có chánh niệm có tỉnh giác thì giờ phút nào gặp cảnh ngộ nào quý vị cũng bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu bạn đã có tâm an thì ở đâu cũng thấy như đang ở chùa ngược lại tâm của chúng ta không an ổn không thanh tịnh bị gió ở bên ngoài ta gọi là gió bát phong đó nó thổi vào một cái là nó trao đảo liền và nó có thể cuốn trôi chúng ta thổi chúng ta đi mất luôn chúng ta có thể là cành mềm trước cơn gió lốc nếu mất đi quyền tự chủ mất đi chánh niệm tỉnh giác sẽ trở thành một cái cành mềm trước cơn gió lốc mà cơn gió lốc thổi đến mà cái cành nó mềm mại như vậy nó gãy quý vị ơi chúng ta đừng để gãy nha đừng để cho bản thân của chúng ta phải nghiêng ngã đổ vỡ trao đảo bởi vì tám ngọn gió đời nghe quý vị và nên nhớ rằng khi chúng ta tu càng cao thì giống như người bước lên lầu cao sẽ gặp gió lộng gió mạnh quý phật tử đừng sợ có một số người tu thời gian nói con bây giờ không dám tu tinh tấn miên mật nữa hỏi sao vậy bởi vì khi con tu tinh tấn miên mật cái nó đổ nghiệp ra tu không có đổ nghiệp mà tu chuyển nghiệp tu sạch nghiệp tu hết nghiệp chứ không có đổ nghiệp chẳng qua nhờ công năng của sự tu hành đó mà chúng ta chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không chuyển hậu báo thành hiện báo chuyển theo lẽ chúng ta phải trả trong nhiều đời nhiều kiếp sau bây giờ mình trả trong một đời này để mình được vãng sanh để mình được giải thoát cho nên quý vị đừng sợ quý vị và khi gặp những nghịch cảnh chướng duyên đó chỉ cần quý vị nhẫn nại giữ tâm thanh tịnh nhẫn nại là quý vị vượt qua được hết thôi phải quán xem cuộc đời này là giấc mộng là giả không có thật cái thân này mình cũng không thật nữa cái gì là ta cái gì là của ta khi quý vị hàng ngày quán niệm về vô ngã thì quý vị sẽ chuyển hóa được rất nhiều những nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh quý vị do vì sự chấp ngã mà sanh ra vô lượng phiền não vô lượng tội và nghiệp quán vô ngã đi có cái gì là ta cái gì là của ta bởi do mình vọng chấp mà thôi mình vọng chấp thân này là ta nhưng đó là sự vai mượn của các duyên đất nước gió và lửa cho nên gặp một hoàn cảnh nào mà mắt vừa thấy không vừa ý không vừa lòng là chúng ta tự thanh tịnh mình bằng cách nhiếp tâm niệm phật bằng đề mục quán niệm cái sự vô thường quán sự vô ngã quán nhân quả quán nhân duyên tùy theo hoàn cảnh mà quý vị quán niệm để tự chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để giúp cho mình thoát ra khỏi vòng vây của những tên ác ma luôn trực chờ sẵn giống như một bóng ma chật chờ đó giật giờ đó chờ cơ hội để bước vào phá hủy đi công đức phước lành của chúng ta và phá hại đời tu của ta hãy cẩn thận đề phòng điều này rồi đối với sắc trần ở bên ngoài mà nó đẹp, nó vừa ý, nó hài lòng Thì quý vị cẩn thận lòng chủ lấy mình Ngay giây phút này chánh niệm quán về sự bất tịnh quyển giả của các pháp hữu vi đó không có cái gì mà đẹp không có cái gì bền chắc hết quán vô thường quán bất tịnh để chúng ta chuyển hóa sự tham đắm về sắc dục đức phật dạy chúng ta này các con khi các con tiếp xúc với một người khác phái ngài dặn cho vị tỳ kheo nha thì các con không được nhìn thẳng vào mặt của họ vì sao vậy nhìn thẳng coi chừng chúng phải mũi tên của thần ái tình cho nên đừng nhìn thẳng nha chúng độc đó mà nếu có bắt buộc phải đối diện tiếp xúc thì chỉ được nhìn từ mắt cá chân trở xuống không được nhìn từ mắt cá chân trở lên quý vị ơi nghe đức phật dạy đệ tử mình như vậy có một số người họ nói sao mà phật dạy đệ tử mình tiếp xúc với người ta mà không nhìn người ta như vậy vậy mất lịch sự không bởi vì ngài biết rõ cái tâm mê nhiễm của phàm phu chúng sinh đừng bao giờ tin nó khi nó chưa chứng a la hấn quả ta đừng bao giờ tin vào tâm của mình khi ta chưa chứng a la hấn quả nghe quý vị nếu không dễ dàng bị nó lừa nó gạt mình và nó tìm đủ mọi cách để nó bao che nó bao dung nó bao che và nó khiến cho chúng ta phải đắm chìm ở trong sắc nè sắc đẹp nè danh vọng nè địa vị nè ăn ngon nè mặt đẹp nè sẽ dễ đắm chìm trong thú vui của trần tục mà khi đắm chìm vào đó rồi thì bị nhiễm ô bị vẫn đục và nó là năng lực để khiến cho chúng ta vọng tác vô lượng vô biên chi tội nhưng quý vị biết không phàm nhân của chúng ta ưa thích cái đẹp lắm mới hôm bữa con đi giảng à, bữa 19 con đi giảng ở à, thành phố Hồ Chí Minh khi con ngồi giảng ở trên trong đạo tràng đang ngồi nghe pháp vậy đó mà có cô cũng ngồi trước mặt mình luôn trước đạo tràng trước bao nhiêu người luôn mà quý vị biết cổ làm gì không cổ lấy à, cái gương ở trong cái giỏ của cổ ra giờ mình giảng cô lấy để trước mặt nè cái bắt đầu cổ soi mặt mình soi diện mạo của mình cái cổ rút ra không biết cái hộp gì đó cái cổ chấm chấm chấm chấm chấm chấm cái cổ quét cái cổ vẽ chân mày giờ nghe pháp mà cổ không có tập trung chú ý lắng nghe cổ ngồi cổ chân diện trên gương mặt của cổ mà nhìn lại sáu mươi mấy gần bảy chục tuổi rồi quý vị ơi tuy rằng con nhìn thấy không dám nói nhưng mà trong lòng rất là tiếc tiếc cho cô này có đủ duyên đi đến đạo tràng nghe học Phật pháp mà bỏ mất đi một cái cơ duyên thù thắng đối với Phật Pháp cao quý biết dường nào mà hôm nay mình có đủ duyên được nghe không có tập trung không có trân trọng cung kính Pháp để nghe mà lại lo soi gương nhìn diện mạo của mình lo chân diện sắc đẹp của mình mà muốn làm ở nhà mình làm đi còn đi đến đạo tràng chúng ta phải biết mình nên làm gì dành thời gian đi đến đạo tràng phải có giá trị phải có ý nghĩa nghe quý vị rồi hôm qua ngày 20 con đi giảng ở bên Vĩnh Long thì đạo tràng rất là đông gần 200 người luôn 200 hơn thì mình ở trên mình giảng thì số lượng Phật tử đông thì ni sư trụ trì đó cũng nói là quý Phật tử đến giờ nghe pháp tắt điện thoại vậy mà một số cũng còn để điện thoại rồi bên này reo bên kia reo bên nọ reo còn tớp ở dưới thì chìa ra mấy tờ giấy số khiều khiều nhau xếp xếp hình con công con én gì đó Thế sư cô Tâm Minh mới bước lại nói nhỏ nhỏ với cô quan hỷ Giờ này giờ nghe Pháp Đừng lãng phí uổng lắm Mình bỏ thời gian mình đến đây Mình phải có tâm trân trọng để tập trung chú ý lắng nghe Có nhiều vị Phật tử không biết giá trị của việc tu học Phật Pháp Đáng tiếc lắm quý Phật tử ơi Mà mình xét lại bản thân của mình mỗi một ngày qua có ai có thể ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn hay không quý vị có giữ cái nét đẹp của mình trẻ mãi không có không quý vị không phải chấp nhận sự thật này không ai thoát khỏi hết Đức Phật của chúng ta khi xưa 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp tùy hình Vẫn phải Nhan sắc đó vẫn phải tàn phai theo thời gian năm tháng Bởi vì nó nằm trong dòng sinh diệt vô thường của các pháp hữu vi kinh kim cang bát nhã đức phật dạy phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng như kiến chư tướng phi tướng tức kiến như như lai phàm tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng cả và nếu khi nào chúng ta thấy tất cả các tướng đều là không phải tướng thấy rõ được cái tướng thật của nó là vô tướng thì người đó mới thấy được như lai thấy được phật hay là thấy được như lai tự tánh thấy được phật tánh của chính mình do mình chạy theo cái cái sắc tướng ở bên ngoài đó quý vị và mình chú trọng lắm và có khi mình nhìn cái hình tướng đó cái mình đánh giá một con người có cái lúc sai nha chúng ta nên nhớ tri nhân tri diện bất tri tâm biết người biết mặt nhưng khó biết lòng lắm quý vị ơi nếu quý vị chỉ nhìn vào hình tướng ở bên ngoài mà đánh giá một con người có lúc chúng ta bị sai lầm dù cho cái người đó tướng ở bên ngoài nó không có được đẹp nhưng biết đâu trong tâm của người ấy lại có một cái tâm hồn đẹp có những cử chỉ đẹp có được những đức hạnh đẹp sao rồi có những người cái thân tướng của họ rất là đẹp nhưng đâu biết bên trong của họ có một cái tâm hồn đẹp tính nết đẹp đức hạnh đẹp hay không chúng ta cũng chưa chắc nữa ngày xưa có thiền sư nhất hưu ở bên nhật bản thiền sư nhất hưu này một hôm cùng với chư tăng ở nơi ngôi chùa đó đi đến nhà của một người cư sĩ ông ta giống như một phú ông trưởng giả vậy giàu có thỉnh hết toàn bộ chư tăng trong ngôi chùa đó đến nhà của ông ta để ông ta thiết trai cúng dường lúc bấy giờ thiền sinh nhất khu ăn mặc cái áo áo đi đường á mặc cái áo nó rách nó giá mà thấy nó sình soàn nó không có được ờ, đẹp đẽ không có được sạch sẽ khi đi đến nơi gia nhân của ngôi nhà này gia nhân á, người làm thôi vừa thấy thiền sinh nhất khu ăn mặc sừng soạn vậy chặn cửa lại không cho vô chặn cửa lại nói nói ông không được vô hỏi sao vậy ông không chịu vô ông ăn mặc vàng không cho ông vô thiền sư nhất hô đi về chùa thay cái áo áo vàng tay thiệt là rộng vậy nè nghe trịnh động bước đến cái họ chào họ đón đi vào trong đạo tràng khi tổ chức buổi lễ cúng dường trai tăng gia chủ tắt bạch dân phẩm vật lên cúng dường và chư tăng lúc này thọ trai ai cũng thọ trai ai cũng dùng dùng cơm để thọ thực riêng thiền suy nhất khu thì không ăn món gì trên bàn hết mà bao nhiêu thức ăn bỏ vào trong tay áo hết chủ nhà gia chủ nha họ thấy vậy họ mới nói kính bạch hòa thượng nếu mà ngài muốn đem về cho đệ tử của mình thì ngài cứ dùng riêng chút xíu ngài đi về con sẽ cúng dường riêng phần khác cho ngài đem về chùa để cho đệ tử của mình nhưng mình hiền xuyên nhất không, nói gì hết cứ bỏ tay hoài bỏ tay áo mình hoài gia chủ họ mới đến nói hòa thượng có dùng đi chút nữa con cúng dường sao cho ngài để em về cái ngài nói tôi không dám ăn hỏi sao vậy bữa nay thỉnh quý ngài đến đây để thiết trai cúng dường cho chư tăng mà tại sao ngài nói ngài không dám ăn các vị khác đều dùng hết sao ngài không dùng thiền sư nhất không biết trả lời bởi vì hồi nãy tôi đi đến đây tôi mặc đồ rách rưới may cho tôi vào hết nói ăn mặc nhẹ không cho vào nhưng mà tôi mặc đồ sang đồ xịn đồ đẹp á, thì cho tôi vào vậy thì gia chủ bữa nay đâu có cúng dường cho chư tăng mà cúng dường cho cái áo vì vậy cho nên tôi đâu có dám ăn đâu để cho áo nó ăn gia chủ nghe xong rồi hỏi người nào chặn đường là vậy người nào chặn đường cái ông sư này ông ăn mặc sừng sàng không cho vào chúng ta hay chấp vào hình tướng đó lắm với phật tử cho nên mình biết tu rồi đừng có chấp tướng nếu mà quý vị chấp thì sẽ bị vướng kẹt nhất là thích ưa thích vào cái sắc tướng đẹp đẽ mà một đứa bé đinh ba nó cũng thích cái đẹp nữa nha cái đẹp hình tướng mà không không chú trọng vào cái đẹp tâm hồn con người ở thế gian vậy một đứa bé lên ba thôi nó đi đến chùa nó cứ ủ ngực lên rồi nó dỗ cái ngực của nó con tưởng rằng nó mắc ngạn hỏi con ơi con bị mắc ngạn hả không có nó dỗ dỗ vô trong cái ngực nó con hỏi con đau bụng hả không có vậy chứ sao con dỗ vậy bụng thấy mặc đồ đẹp sao tức là nó khoe bụng thấy nó mặc đồ đẹp sao còn một cụ già 80 tuổi thôi mình đi đến đạo tràng nghe quý vị ngồi ở cái góc chuông con ngồi trên con giảng nhìn xuống nhìn thấy cụ già 80 tuổi rồi đường hẻm không ngay mặt nè ngay mắt ngay đuôi mắt đường hẻm không cái hai tay giả chắc chắc chắc chắc cho mặt mình vậy thế cô ngồi cái bên hỏi bà làm cái gì um sùm sư cô đang giảng bà làm cái gì um sùm tôi không nghe được massage cái da mặt cho nó căng ra để nó nhăn nó xấu tám chục tuổi rồi đó mà kém còn ưa thích cái đẹp và nhất là ghét ai nói mình già lắm nha quý vị ghét lắm có cô đó lâu lắm rồi cô mới đi đến chùa cái con gặp cái con chào hỏi con mới nói cô ơi lâu quá mới thấy cô đi chùa theo nó bận quá sư cô ơi ở đây bận mắc coi nhà mấy đứa nó đi làm hết trơn rồi không ai ở nhà hết mắc coi nhà mắc giữ cháu không có thời gian đi đến chùa cái con mới nói sư cô, ơi cô lâu lắm rồi con mới gặp lại cô năm nay con nhìn lại cô nhìn không ra luôn đầu bạc trắng luôn miệng móm hết luôn là thấy cô già dặn đi rồi đó nha cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi mà thấy cô bữa nay già đi rất là nhiều mình nói thiệt như vậy mà nào bây giờ con cũng biết là nói người ta già người ta ghét nữa mà kinh nghiệm lần đó mới biết mới chia sẻ với quý phật tử đó nha vừa nói như vậy cổ đang vui vẻ với mình tự nhiên cái cổ sụ cái mặt xuống cái con mới hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy cô tám chục tuổi rồi đó cho nên cô mới chê tôi già nói vậy đó tức là cổ không vui khi mình nói cổ già không biết quý phật tử ai nói mình già mình có giận mình có bực mình có không chịu không thích không nha chứ đa phần người ta ghét ai chê mình già lắm gặp nhau cái họ làm bộ họ nói vậy nè lâu gặp ghê nhìn thấy trẻ đẹp ra xạo đó quý vị ơi vậy mà mình thích nha mình nghe người ta nói vậy có khoái dữ lắm thích dữ lắm cho nên mình để cho người ta lừa mình và bản thân mình cũng tự lừa dối chính mình nữa vì một ngày qua không ai trẻ hết mỗi một ngày qua chúng ta già đi trong từng giờ từng phút từng giây đó quý vị hãy ý thức giác ngộ được điều đó cho nên đừng để đấm nhiễm vào trong sắc dục Đức Phật nói cái tai hại của sắc dục Người mà đam mê sắc dục như con cá mắc lưỡi câu Giống như con tầm cán tơ Giống như con thiêu thân Lao mình vào trong ngọn đèn Tự thiêu tự đốt mình mà chẳng hay chẳng biết quý vị ơi Mình thấy con cá mắc lưỡi câu chưa Đỡ vì một miếng mồi ngon mà con cá bị mắc kẹt cái lưỡi câu Rồi quý vị có nhìn thấy con tầm cán tơ không Thấy những con thiêu thân nó lao mình vào trong ngọn đèn không quý vị anh lao xong rồi hồi nằm sát nó một đống tại sao mà nó ngu khờ như vậy thì đức phật ngài nói chúng ta đam mê sắc dục đắm chìm trong đó giống như con thiêu thân lao mình vào trong ngọn đèn mà thôi tự thiêu quỷ mình làm tán thân mất mạng làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình tạo ra vô lượng vô biên tội và nghiệp cũng từ nơi sự đam mê sắc dục hãy thanh tịnh nhãn căn của chúng ta khi mắt quý vị đối trước sắc trần trong tương ưng bộ kinh đức phật dạy không nắm giữ tướng chung của sắc trần không nắm giữ tướng riêng của sắc trần mà phải trụ tâm nơi xã tâm hằng thanh tịnh thấy cũng giống như không thấy biết hết là trước mặt của chúng ta là cái gì chúng ta phân biệt biết được nhưng đừng dính mắt đừng khởi tâm dính mắt chấp trước vào đó thì quý vị mới vượt khỏi cái dòng nước xoáy của cuộc đời như trong tương ưng bộ kinh tập 1 chương 1 phẩm cây lao thì do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 trang số 9 có ghi lại một thời Đức Thế Tôn Ngài ở tịnh xá kỳ viên hành xá vệ Lúc bấy giờ vào lúc cuối đêm có một vị thiên tử Hào quang rực rỡ thân tướng đoan nghiêm xuất hiện và đến đảnh lễ đức thế tôn và thưa rằng bạch đức thế tôn làm thế nào để vượt khỏi bọc lưu đức phật trả lời không đứng lại cũng như không bước tới ta thoát khỏi bọc lưu vị thiên tử này mới thắc mắc vì sao không đứng lại mà cũng không bước tới mà lại vượt thoát bọc lưu đức phật trả lời bởi vì nếu ta đứng lại thì ta sẽ bị chìm mà ta bước tới thì ta sẽ bị cuốn trôi do đó không đứng lại cũng không bước tới ta thoát khỏi bọc lưu bọc lưu là dòng nước xoáy dòng nước mạnh vị thiên tử này muốn hỏi rằng làm thế nào để vượt khỏi dòng xoáy của cuộc đời làm thế nào để vượt khỏi dòng sinh tử luân hồi đức phật nói ngài không đứng lại cũng không bước tới vì đứng lại thì sẽ bị chìm đắm ý nói rằng nếu chúng ta dính mắc trụ chấp vào cái gì thì cũng sẽ bị chìm đắm nơi đó bị cột bị chìm lại nơi đó còn nếu chúng ta bước tới thì chúng ta sẽ bị trôi dạt theo nó thấy không quý vị xả quý vị ơi xả hết mắt thấy cái gì cũng xả hết dù đẹp dù xấu dù không đẹp không xấu hãy trả sắc trần về với bản vị thanh tịnh của nó và phải dùng nhãn căn thanh tịnh này nhìn thấy sắc trần kia chúng ta phải nhìn thấy được cái phật tánh thanh tịnh nơi tất cả chúng sanh khi chúng ta đối diện đối với bất cứ một người nào quý vị phải thấy được cái phật tánh thanh tịnh cho nên trải tâm thanh tịnh bình đẳng trong mối quan hệ đối xử với nhau không kỳ thị không phân biệt không đố kỵ không hơn thua không tranh đua bởi vì mọi người đồng chung một cái tánh thanh tịnh sáng suốt tròn đầy như Phật mà ta gọi là Phật tánh còn đối diện tất cả mọi sự vật hoàn cảnh thì quý vị phải nhìn thấy được cái pháp tánh thanh tịnh và bình đẳng cho nên không có khởi tâm phân biệt vọng chấp vào đó quý vị như đi đến chùa thì quý phật tử muốn vào lễ phật trước cũng được vào lễ tổ trước cũng không sao Đừng có thấy cái bà đó bà vô chùa Bà lễ Phật trước rồi Bà mới ra phía sau bà lễ tổ Rồi cái cự Bà đi chùa bao nhiêu năm rồi bà không biết cái này Đi đến chùa thì phải lễ tổ trước Tiên lễ trụ trì Hậu lễ thích ca Trước thì lễ tổ là các vị trụ trì Rồi sau mới lễ Phật thích ca Cái bà kia bà hỏi Sao mình là giải thích cho tôi nghe cái đạo lý nào Mà lễ tổ trước lễ Phật sao cái cô này cũng nói vì Phật nhập Niết Bàn mấy ngàn năm rồi Giáo pháp của Ngài được truyền bá là do Chư tổ đức tục diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ Cho nên mình biết được Phật Mình nghe hiểu được Pháp là do nhờ Tăng Cho nên lại Tăng trước Lại Tổ trước Lại Phật sau Đó là cái bà thứ nhất bà giải thích vậy nha Bà A bà giải thích vậy Cái bà B bà cự lại bà nói Nếu không có Phật Ai nói Pháp Thấy không mà nếu không có phật nói ra pháp thì tăng truyền cái gì có cái gì để cho tăng truyền vì có phật nói ra pháp cho nên tăng tổ mới truyền vậy thì phật trước rồi mới đến pháp rồi mới đến tăng vì vậy mà tôi vào chùa tôi lễ phật trước rồi tôi lễ tổ lễ tăng sao người nào nói cũng có lý hết mà có nhiêu đó hai bà cự nữ với nhau bà này nói bà kia đi chùa bao lâu rồi không biết gì hết bà kia nói bà nọ bà không biết chứ tôi mà không biết hả chỉ có bà mới không biết có nhiêu đó cự nhau sanh ra phiền não nếu mà lúc này chúng ta nhìn tất cả các pháp bằng con mắt pháp thanh tịnh Trả các pháp về với bản vị thanh tịnh và bình đẳng Đừng có vọng chấp ai muốn lễ phật trước cứ vào lễ đi đi ngõ trước rồi vào lễ phật đi ngõ phía sau nè đi hành lang vô thì lễ tổ trước lên lễ phật sau không có sao cả dính mắc vào một cái nào khởi tâm phân biệt vọng chấp thì đều sanh ra phiền não khổ đau hết quý vị đó là một câu chuyện đơn giản mà con xin chia sẻ với quý vị hàng ngày con mắt của chúng ta phải cẩn thận đề phòng bởi vì nó nhạy lắm thấy là nó chướng thấy là nó bực thấy là nó tham thấy là nó muốn nha quý vị nếu mà quý vị không giữ nhãn căn của mình thanh tịnh Không thấy được cái Phật tánh nơi mọi chúng sanh Thì trong mối quan hệ giữa con người với con người Chúng ta khó có giữ được tình người với nhau lắm quý vị Mà nó luôn có một cái rào chắn Là vì mình thấy người ta nếu mà hơn mình thì mình sanh tâm ganh tị tật đố đố kỵ nhưng mà thấy người ta thua mình thì sanh tâm khinh khi miệt thị rồi cho nên mình đối diện tất cả chúng sanh đó quý vị phải nhìn dùng con mắt thanh tịnh để thấy được cái khả năng phật tánh nơi mọi chúng sinh tôi không dám khinh bất cứ một người nào vì quý ngài chính là phật đó tu theo hạnh của thường bất khinh bồ tát thôi quý phật tử sẽ tạo cho mình có công đức và phước đức vô lượng vô biên rồi quý phật tử nhìn thấy mọi sự vật chung quanh mình môi trường hoàn cảnh nào quý vị phải thấy được cái khả năng phát tánh bình đẳng để rồi không khởi tâm phân biệt vọng chấp hãy trả các pháp về với bản vị thanh tịnh của nó thấy cũng giống như không thấy vậy đó rồi còn cái lỗ tai của mình hàng ngày nó tiếp xúc với thinh trần lắng nghe tất cả những âm thanh nhưng quý vị nên nhớ những âm thanh ở bên ngoài là thinh trần có sinh có diệt còn nghe của chúng ta là hằng hữu nha khi nghe bất cứ một âm thanh dù lời khen tiếng chê dù là thị là phi là phải là trái là khen là chê thì quý vị cũng làm chủ lấy chính mình hãy suy nghĩ kỹ những lời họ khen tặng đó có đúng như thật hay không nếu không đúng thì đừng vui mừng dội vàng để cho người ta lừa mình và mình cũng lừa gạt chính mình bởi vì lời nói lời khen đó không thật đâu rồi lời chỉ trích chê bai của người đó chúng ta xét lại họ nói có đúng không nếu đó là những lời góp ý chân thành họ nói ngay cái khuyết điểm của mình chúng ta trân, trọng lắng nghe và khắc phục chuyển hóa sửa đổi những khuyết điểm đó để ta có cơ hội hoàn thiện chính mình và không vì những lời khen tiếng chê đó mà làm cho lòng ta bị trao đảo vui buồn theo ấy nếu chúng ta không làm chủ chính mình mà nghe những lời khen tiếng chê quý vị cứ vui buồn thương ghét theo đó thì cả cuộc đời này chúng ta sẽ làm nô lệ trên cái lưỡi của thiên hạ cao người ta có thể chê là ngỗng thấp người ta có thể bảo là lùn béo chê béo trục béo tròn gầy chê xương sống xương sườn lòi ra đức phật ngài biết rõ hết mà ngài một nhà tâm lý mà Ngài bảo rằng người ít nói thì bị người ta chê Không biết kẻ đang ngôn họ nhiếc sao lắm lời Khen chê khó tránh người ơi thị phi là thói miệng đời xưa nay mà vì vậy mà Ngài dạy hàng đệ tử của mình một cái nghệ thuật sống Như tảng đá kiên cố gió cuồng nộ chẳng lai Lời tán dương hủy bán không làm dao động tâm này Được không quý vị? nếu mà chúng ta vướng kẹt vào những lời thị phi khen chê lòng quý vị sẽ điên đảo bất an không có bao giờ có được một đời sống thanh tịnh an lạc mà nếu quý vị muốn có được cái hành trang tư lương để ngài nhắm mắt xuôi tay mình về tây phương cực lạc tịnh độ an lành thì đời sống hiện tại quý vị phải có cái tiêu chuẩn đầu tiên là sự thanh tịnh sự thanh tịnh đó nơi sáu căn và ba nghiệp của mình mà trong phần chủ đề hôm nay con chia sẻ với quý vị là thanh tịnh sáu căn nếu mà nói rõ ràng là thanh tịnh sáu căn của mình mắt thấy sắc trả sắc trần về với bản vị thanh tịnh không đắm nhiễm không vướng kẹt vào sắc trần kia tai nghe âm thanh cũng đừng vướng kẹt vào âm thanh đó mà chúng ta phải quán pháp âm đi quý vị quán pháp âm có nghĩa là nghe những âm thanh đó rồi thì đều là pháp âm vi diệu đều là một cái bài thuyết pháp dù người ta cũng chửi mình đó người ta nói xấu mình người ta quỷ bán mình cũng là pháp âm vi diệu là một bài thuyết pháp để cho chúng ta nhận chân ra được cuộc đời là thế đó thôi kệ đi Đừng than trách thế nhân Đừng buồn, đừng giận để băn khoăn Tình đời thế thái xưa nay vậy Thánh thiện thì ai ở trong trần Ai đúng ai sai cứ mặc kệ người Phận mình lo giữ phận mình thôi Nếu ta tìm lỗi nơi kẻ khác Ấy thế là ta đã lỗi rồi quý vị ơi Hãy làm chủ lấy mình nha Nhất là cái lỗ tai mình thích nghe lắm tôi muốn nói cho bà nghe cái này nhưng mà tôi sợ bà phiền não không sao đâu nói tôi đi tôi không có phiền não đâu nói xong rồi nghe người ta nói, nói xong rồi nha là về ăn không được ngủ không được vậy mà đòi người ta phải nói cho mình nghe cho nên con có một cái gì nào quý phật tử ai mà kêu con nói muốn nói cho cô nghe cái này mà sợ cô buồn nói vậy thôi đừng nói con muốn nghe nếu, nếu mà mình nghe để mà mình buồn mình trao động tâm mình thôi mình không nghe tốt hơn chi mà học hỏi cho ra lẽ người ta nói mình cái gì nghe xong rồi cái mình buồn mình phiền não mình không làm chủ lấy mình được thì mình nghe để làm cái gì ai muốn nói con nghe cái gì nói muốn nghe muốn nói cho cô nghe cái này nhưng mà sợ cô buồn nói vậy thôi đừng nói nhìn biết đó là những lời thị phi con cũng muốn nghe để làm cái gì và tự hỏi lại lòng mình mình có những cái sai cái xấu cái dở để cho người ta chỉ trích chê bai có thì mình sửa còn những lời mà đã biết đó là thị phi không đúng sự thật rồi vu vơ không đúng sự thật rồi chúng ta vướng kẹt vào đó để làm gì mà sanh ra phiền não vậy vậy mà chúng ta lại vướng kẹt cái này rất là nhiều cho nên đời sống của mình không có an ổn quý vị không có an lạc không có thanh tịnh bởi vì nhiễm ô bởi cái lỗ tai của mình nó bị bẩn đầy cái lỗ tai hết à làm sao quý vị quán pháp âm nghe tất cả những âm thanh bên ngoài vẫn là phật âm vẫn là pháp âm nam mô a di đà phật hết nghe toàn là âm thanh của phật a di đà nghe tất cả đều là pháp âm vi diệu của tứ diệu đế của tứ chánh cần của tứ niệm xứ của ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo phần nghe cái gì chúng ta cũng quán niệm đó là phật pháp hết con nói thí dụ nha ngồi đây mà chúng ta nghe cái tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ nè thì chúng ta quán pháp âm bằng cách nào nghe tiếng tích tắc quả lắc đồng hồ tâm niệm nam mô a di đà phật ngày giờ hoặc lặng năm tháng trôi qua hết trẻ đến già hãy lo tu tập như vậy có thành pháp âm không quý vị mỗi cái tiếng tích tắc của đồng hồ đã báo hiệu báo hiệu thời gian nó qua đi không bao giờ trở lại mỗi cái mộc lặng của mặt trời nó đều liên quan đến sự hiện thành và tiêu tán của kiếp người mà mạng sống của con người giống như xương đầu ngọn cỏ mong manh tạm bợ lắm quý vị ơi vậy thì chỉ cần nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ là báo hiệu ngày giờ trôi qua từng giờ từng giờ từng giây từng giây nó trôi qua như vậy nó không có trở lại đâu hãy tiếc nối bóng thời gian sống làm sao cho cái giá trị đừng để lãng phí thời gian uổng phí một kiếp người quý vị rồi nghe tiếng ở ngoài kia xe cấp cứu xe cứu thương xe cấp cứu mà hú cái còi lên thì quý vị cũng quán pháp âm nghe cái tiếng đó cái mình ngọt rồi đời người là vậy đó quý vị ơi lúc mà mình còn mạnh khỏe đây mình tranh đua hơn thua tranh nhau từng lời nói tranh nhau từng một cái việc làm cứ hơn thua tranh đua như vậy mãi rồi bây giờ ngã ra bệnh nằm trên xe cấp cứu chạy nó sốc nó thảy nó sốc nó thảy vậy nó nằm có khi bất động luôn người mà bệnh nặng mê man bất tỉnh bất động luôn nhắm mắt xuôi tay rồi chôn xuống mộ mạnh ai nó nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời thể xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai sướng cho bao cũng đau khổ cả đêm ngày vui cho lắm cũng dường như sương tuyết quán như vậy cái chúng ta buông xả mọi chấp trước mọi cái cố chấp của mình mình buông xả ra được hết à quý vị cái đó là vận dụng cái lỗ tai của chúng ta nghe phật âm pháp âm phật âm là nam mô di đà phật pháp âm là bài thuyết pháp để nhắc nhở cảnh tỉnh mình về sự vô thường về sự vô ngã của cuộc đời này rồi hàng ngày mũi của chúng ta ngửi mùi nãy giờ ngồi đây mà cái mùi ở dưới nó cứ bốc lên hoài mũi ngửi cái mùi gì đó thì quý vị cũng trả nó về với bản thể thanh tịnh của nó đi cái mùi gì mặc kệ nó mà làm sao để chúng ta ngửi được phật hương phật hương ở đây là hương thơm của Phật gồm có 5 phần thanh tịnh Đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương Ngửi tất cả mùi nhưng mà quý vị quán niệm là ngửi được Phật hương với năm phần hương thanh tịnh như vậy Cho nên nói năm phần hương quyện khắp mười phương kết lại thành mây để cúng dường Trên khói hương này mong Phật ngự chứng minh đệ tử tắt lòng thành, đừng để cái lỗ mũi của mình dướng mắt vào hương trần nha quý vị rồi nó cũng bị dính kẹt cái chỗ này nữa nè Thế cô cổ đi đến đạo tràng Cổ tu bác quan trai Cổ ngồi trên rồi Thế cô khác cổ bước vô ngồi kế bên Sao cổ đứng dậy cổ bỏ Mà đứng dậy bỏ thì thôi Không ngồi chỗ đó thì thôi Mình ngồi chỗ khác Mình tế nhịn chút Mình tránh tránh Mình ngồi chỗ khác đi cô đi xuống á cái người ta hỏi sao cô ngồi đó rồi đi đi xuống đây nói trời ơi cái bà với tháng mà ông tắm hay gì đó tôi nghe cái mùi bồ hôi của bà tôi chịu không nói mà nói vậy mít lòng phải không quý phật tử tự nhiên mình chê người ta vậy mít lòng thân này bất tịnh ai cũng bất tịnh đừng chê kiểu đó quý vị ơi mình tưởng mình ngon lành dữ trên thân của mình cũng bất tịnh thôi không có cái gì mà sạch sẽ cả rồi cái còn trúng độc cái chỗ khác nữa chứ ngửi cái mùi người ta sức dầu thơm hoặc là sức dầu dầu dầu cù là dầu nước xanh gì đó cái chịu nổi đứng dậy nói bà sức cái mùi dầu gì tôi khó chịu quá à. rồi cũng mít lòng nói qua nói lại cũng mít lòng chúng ta đừng để sanh ra phiền não ở chỗ này ngửi tất cả nhưng mà đừng để nó vướng kẹt quán niệm đó là phật hương ngửi cái mùi hương thanh tịnh của phật cái quý vị cảm thấy rằng thân tâm của mình thanh tịnh và an lạc lắm cẩn thận đề phòng cái lỗ mũi của mình nha quý vị vào đời nhà thanh ở bên trung hoa có một nhà sư nọ tên gọi là hàm huy khi đi ngang qua một cái dãy người ta bán đồ nướng thịt nướng đó quý vị thì bỗng dưng nghe cái mùi thịt tẩm ngũ vị hương để ở trên than hồng mà nướng nó bốc cái mùi thơm lên cái vị sư này mới vừa ngửi được cái mùi cái nói trời ơi cái mùi gì thơm dữ vậy nè hít vô một cái thơm dữ vậy nè là làm chủ lấy mình liền nha bậy bạ bậy bạ người ta nướng thịt đó mà mình ngửi cái mùi này mình nói thơm là sao được thịt của chúng sanh đó mà thơm cái gì nói bậy bạ bậy bạ vậy nha mà đã hít rồi hửi rồi ngửi rồi xong rồi về tới nhà trên người nó đội nổi lên 18 cái một ghẻ 18 cái một ghẻ mà nó lỡ hoài luôn nó lỡ hoài nó không hết luôn nha quý vị rồi một hôm thuốc men gì trong uống ngoài khoa cũng không hết một hôm đi đến gặp một vị cao tăng hòa thượng mới nói con mắc bảy cái bệnh nghiệp mình mấy con nói lỡ ghẻ đùm lum hết mà trong uống ngoài khoa thuốc nào cũng không hết hết cái hòa thượng nói ông bị cái nghiệp rồi hỏi cái nghiệp gì cái nghiệp cái mũi của ông ngửi hương trần là ông đấm nhiễm nhiễm vào đó cho nên quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ đó giống như câu chuyện của ngộ đạt quốc sư ngồi trên pháp tòa bằng gỗ trầm hương mà do vua đường ý tông ban tặng thỉnh ngài ngồi trên cái pháp tòa cao rộng đó Ngài mới vừa khởi lên một cái móng tâm Trên đời này có ai mà đức cao vọng trọng như ta hay không Được nhà vua quý trọng mà ngồi trên pháp tòa vua quan phải ngồi ở dưới Rồi ngửi được cái mùi trầm hương Từ nơi cái gỗ chiên đàn đó cái Thẩm thấy thỏa mãn là mình là người có danh vọng, có địa vị Ai cũng tôn trọng, cung kính một móng tâm danh lợi vừa khởi lên một móng tâm động niệm vừa khởi lên thôi vướng kẹt vào nơi cái hương trần thôi vậy mà quan gia trái chủ nó đến nó hại nó đến nó đòi nợ đó quý vị nếu mà ngộ đạt quốc sư không nhờ tôn giả ca nạc ca dùng nước từ bi để rửa sạch những quan khiên túc trái thì không dễ gì thoát khỏi cái nạn này Ngài thoát nạn của quan gia trái chủ rồi Ngài tình nguyện ở trên cái ngọn núi Ở tỉnh Tứ Xuyên có ngọn núi Củ Lũng Ngài nguyện ở trên đó để mà Ngài viết Cái tác phẩm Ngài viết Đó là Từ Bi Thủy sáng Phương pháp sám hối Mà bằng cách dùng nước từ bi để rửa sạch quan kết nhiều đời nhiều kiếp của mình trong từ bi thủy sám quý Phật tử nào có duyên đọc tụng rồi Đó là phương pháp sám hối sáu căn và ba nghiệp Cho nên quý Phật tử nói cái hành trang để chúng ta về Tây Phương tịnh độ cực lạc đó Hanh tịnh sáu căn ba nghiệp khó không phải dễ đâu nghe quý vị Xét lại coi nhãn căn mình có thanh tịnh chưa Nhĩ căn mình có thanh tịnh chưa tỷ căn mình có thanh tịnh chưa và dạ thiệt căn của chúng ta có thanh tịnh chưa cái miệng cái lưỡi này có thanh tịnh chưa cái miệng lưỡi của chúng ta đó nó vừa ăn nó vừa nói ăn cũng nhiều mà nói cũng nhiều cho nên bệnh cũng nhiều quả cũng nhiều nữa quý vị tạo nghiệp từ nơi cái miệng lưỡi này nhiều lắm người ta nói rằng cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo cái môi không vành mó méo tứ tung miệng lưỡi của chúng ta hàng ngày ăn thịt chúng sanh nhai nuốt chúng sanh đã vậy mà còn khen ngon khen bổ nữa quý vị dây bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai trăm ngàn năm với bát cơm bát canh của mình ăn lắng sâu như biển hận bằng non cao muốn biết vì sao bệnh tật hay binh đau lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu xin khuyên quý vị muốn về tây phương tịnh độ cực lạc quý vị thanh tịnh cái miệng cái lưỡi của mình đi tại vì hàng ngày mình dùng miệng lưỡi này để xưng tán hồng danh a di đà phật thì có thể nào dùng miệng lưỡi này để ăn thịt chúng sanh để nói những lời rủa xả mắng nhiếc ác độc hay không nếu như vậy thì khẩu nghiệp của chúng ta không được thanh tịnh thiệt căn của chúng ta không được thanh tịnh rồi mà không được thanh tịnh như vậy thì làm sao có đủ điều kiện để về tây phương tịnh độ quý vị vì ở cảnh giới Tây Phương tịnh độ là một cảnh giới mà toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát Không có người xấu, người ác Xin hỏi quý vị ngày nào chúng ta cũng ăn thịt chúng sanh là thiện hay là ác vậy? Thiện hay ác quý vị? Vậy có đủ tiêu chuẩn để giảng sanh không? Khuyên quý vị ăn chay trường hết đi Nó ngon ở đầu lưỡi Nhưng mà nuốt qua khỏi cổ họng rồi nó biến thành đồ bất tịnh hết à đừng gì cái vị vị trần này nó gạt mình nó lừa mình để rồi chúng ta dai nợ máu xương của chúng sanh phải trả thôi quý vị rồi hàng ngày quý vị làm chủ cái thân của mình thân thì ưa thích cái xúc lạc mát ấm êm trơn láng mịn màng đi vào trong đạo tràng cũng lựa chỗ nào mát mát tôi ngồi nắng tôi cũng ngồi đâu ai ngồi ngồi dành chỗ cho mình là cái chỗ mát chỗ ấm chỗ êm chỗ láng thấy không còn cái rít nhám không thích nóng nực không thích quý vị làm chủ thân của mình sao cũng được hết ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận hết vì chúng ta dốc lòng vì đạo hy sinh ngày xưa đức thế tôn là đông cung thái tử sĩ đạt ta ở trong cảnh ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ kẻ hầu người hạ mà rời bỏ đời sống vàng son nhung lụa đó để dấn thân trên con đường xuất gia tầm đạo sáu năm khổ hạnh trốn rừng già khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta chim hót trên vai xương phụ áo phu kề dưới gói tuyết đơm hoa ngày vào trong rừng sâu núi tuyết để tu hành ngày ăn chỉ có mấy hạt mè thôi có bữa tuyệt thực chỉ hít thở để sống thôi quý vị hơn người tiều tụy còn da bọc xương mà ngài vẫn phấn đấu dốc lòng vì đạo hy sinh còn phát lên lời thệ nguyện rằng dầu cho thịt nát xương tan mà nếu chưa thành đạo không rời khỏi bộ đề đạo đích rồi áo trang đó chúng ta quyết tâm Muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh Có đủ tiêu chuẩn về Tây Phương cực lạc Đem cái thân này hy sinh vì Phật Pháp Vì chúng sanh Đem thân của mình để phụng sự tam bảo Mượn nó giống như mượn chiếc thuyền, chiếc xe Để vận chuyển đưa mình đi Qua đến tới nơi mục đích rồi Tới bờ bên kia rồi bỏ cái này lại quý vị Trước sau cái thân của chúng ta Chỉ cần một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng Một nắm đất vàng chôn mất xác nhưng bây giờ chúng ta phải mượn nó mượn cái thân sanh diệt vô thường này để vận dụng nó để tu tạo những công đức phước lành làm hành trang tư lương cho một chuyến đi về ngài nhắm mắt xuôi tay bỏ cái thân này trả về cho đất nước gió lửa thì chính tầng sen báo quyết định ghi danh được không quý vị Hãy đổi lấy cái thân kim ca hoại do hoa sen hóa xanh quý vị ơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu về tây phương cực lạc do qua sen quá sanh không phải thai sanh thì không chịu cái quy luật của già của bệnh của chết mà thân thâm tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời luôn muốn được về đó hiện tại bây giờ quý vị phải có hành trang tư lương một chuyến đi về của chúng ta phải có hành trang đó là thanh tịnh sáu căn và ba nghiệp của mình nãy giờ con lặp đi lặp lại điều này là điều quan trọng khi quý vị sáu căn và ba nghiệp mình đã được thanh tịnh nhờ sự chuyển hóa nhờ sự tu tập mỗi ngày mắt trông thấy sắc thì thôi tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không trơ trơ lặng lặng cõi lòng nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh hay là mắt công thấy sắc lòng không động tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao sáu căn thanh tịnh sạch lào thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa thì con nói trong hiện tại nha sáu căn của chúng ta đã có sự hộ trì thanh tịnh không bị nhiễm ô bởi sáu trần ở bên ngoài thì nó sẽ chuyển hóa thành sáu thứ thần thông diệu dụng mà ta gọi là lục thông đối với việc lục căn chuyển hóa thành lục thông nhờ sự thanh tịnh chuyển hóa và con mắt của chúng ta được gọi là thiên nhãn thông bởi vì nó không bị chướng ngại bởi sắc trần không bị chướng ngại bởi các pháp hữu vi có hình tướng thì nó không bị chướng ngại thì nó là thần thông rồi còn là gì nữa phải không quý vị cái lỗ tai của chúng ta cũng không bị chướng ngại bởi thinh trần dù cho lời khen tiếng chê lời thị lời phi chúng ta cũng không bị vướng kẹt nơi đó gọi là thiên nhĩ thông rồi quý vị rồi hàng ngày chúng ta sẽ được thần túc thông tức là cái bản thân của chúng ta vận dụng đôi chân của mình đi tới đi lui tự tại nơi nào chúng sanh cần ta đến đạo pháp cần ta đi chẳng quản gian lao không từ khó nhọc cái đó gọi là hần túc không vô ngại tha tâm thông là hiểu được lòng người quý vị ơi sống phải có tình người sống phải thông cảm hiểu thấu lẫn nhau chúng ta sống có tình người sống thông cảm hiểu thấu như vậy đó gọi là tha tâm không đó quý vị và chúng ta tin sâu về nhân về quả biết rõ cái quả mà hiện tại chúng ta gặt hái do chính từ nó nghiệp nhân mà quá khứ mình đã gieo trồng chứ không ai gieo đất cho mình cả không ai mang đến cho mình cả rồi cái nhân hiện tại mình gieo trồng đây sẽ đưa đến cái quả ở tương lai thông suốt nhân quả cả ba đời minh tính nhân quả tin và hiểu một cách sâu sắc về nhân quả đó là quý vị có được túc mạng không rồi đó quý vị ơi có được túc mạng không để biết được quá khứ chúng ta đã tạo tác nghiệp nhân gì mà đời nay ta gặp cái quả báo như vậy như vậy Nhìn cái quả chúng ta biết được cái nhân Suy được cái nhân cũng như nhìn vào cái nhân hiện tại Ta biết được cái quả tương lai Và chính chúng ta là người chủ tạo nghiệp Ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp Nhân quả theo ta như bóng không rời hình Nhân nào quả nấy không sai Nếu chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả Thì quý vị đã có được túc mạng không rồi đó quý vị Và hiện tại tâm ý của mình thanh tịnh gột sạch tham sân si phiền não cái đó gọi là lậu tận thông đó quý vị sáu căn thanh tịnh chuyển hóa thành sáu thứ thần thông diệu dụng như vậy chúng ta không cầu ở bên ngoài mà có được đâu đừng cầu thần thông của người khác mà phàm nhân ở giữa thế gian mắc kẹt cái chỗ là cầu thần thông của người ta đi đến thầy ơi thầy thầy coi con coi sao mà con khổ dữ vậy nè thầy coi coi tương lai của con như thế nào đời trước của con tạo cái nhân gì mà tại sao con khổ dữ vậy nè sao mình không phát triển cái thứ thần thông nơi chính mình biết rõ quá khứ hiện tại vị lai cũng nhờ vào thâm tịnh tam nghiệp biết là có được cái sự diệu dụng của sáu căn ta gọi là lục thông cũng là do sự tu tập từ nơi sáu căn thanh tịnh mà ra mà nếu ba nghiệp và sáu căn của chúng ta đã thanh tịnh rồi thì ngay trong cuộc sống hiện tại chúng ta đã thiết lập xây dựng được tịnh độ nhân gian đối với vị nhân gian đã có tịnh độ thì đâu lo sợ gì mà ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này chúng ta không đủ điều kiện giảng sanh tây phương cực lạc ư đừng sợ quý vị vì hiện tại là nhân mà lâm chung đó là quả hiện tại chúng ta đã gieo trồng cái chánh nhân thanh tịnh sáu căn và ba nghiệp của mình không để cho nhiễm ô để vọng tác những điều tội lỗi sai trái mà quý vị đã làm chủ có sự phòng hộ sáu căn như là giữ những tên giặc không cho nó tràn vào trong cái tử cấm thành nó đứng ở ngoài nó đâu vô nó phá hoại mình được đâu hàng ngày chúng ta sống một đời sống thân tâm thường thanh tịnh an lạc và công đức phước đức lại tròn đầy nhờ sự thanh tịnh sáu căn ba nghiệp đó mà mỗi những việc làm của chúng ta nó đều phù hợp với đạo đức mỗi một việc làm của chúng ta đều mang cái giá trị lợi ích rất cao cho bản thân mình và cho tất cả chúng sanh và được như vậy rồi thì công đức phước đức mình tu tạo hiện đời có đủ thì chính là cái chánh nhân tịnh độ để đưa đến cái kết quả chánh quả vãng sanh tây phương tịnh độ đó quý vị thì con nói cái tiêu chuẩn thanh tịnh này là điều rất quan trọng mà nếu quý vị đã thanh tịnh được rồi thì mới có được an lạc còn nhiễm ô thì phiền não khổ đau quý vị có thanh tịnh thì mới có được cái tiêu chuẩn thứ hai mà con nói đó là hành trang cho một chuyến đi về đó, là sự an lạc xin hỏi lại quý phật tử đời sống quý vị có an lạc hay không có không quý vị từ cái an lạc nhỏ bé mà con thường đề cập là tiểu lạc đó tức là quý vị bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình không có cầu kỳ không có đua đòi không có so đo tính toán so sánh mình với ai đó rồi ngồi thăng thân trách phận mà luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có trong hiện tại thì quý vị đã có được cái tiểu lạc rồi thấy không quý vị còn trung lạc là gì cái sự an lạc ở cái cấp vừa vừa đó là dù ở trong hoàn cảnh nghèo khó thiếu thăng khó khăn thiếu thốn nhưng mà quý vị cũng tin sâu sắc về nhân về quả do đó quý vị không buồn không giận không oán không trách mọi hoàn cảnh không làm bất thiện giàu khó khăn vẫn phát triển hạnh lành nhìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay đó Thế quý vị dù trong hoàn cảnh khó khăn cũng không làm những điều xấu ác và vẫn tích cực phát triển những điều thiện lành một việc phước nhỏ không bỏ qua một việc lành nhỏ không bỏ qua và còn dành thời gian quý báu để niệm Phật để nhiếp tâm nhiếp ý của mình nữa thì quý vị có được cái trung lạc đó còn cái đại lạc đó là gì hàng ngày nghe học chánh pháp tu tập trong an trú trong thiền định an trú trong câu hồng danh a di đà phật quý vị có pháp hỷ có thiền duyệt có pháp lạc cái đó gọi là đại lạc đó quý vị ơi giờ này biết bao nhiêu người họ hơn thua được mất Họ tranh đấu ở giữa biển đời Và mong sao họ có được danh lợi tình tiền Nhưng quý Phật tử đấy ý thức giác ngộ Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ Trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly Đời người ngắn ngủi vô thường Thân này mong manh giả hợp cho nên quý vị đã gác bỏ hết mọi thế duyên về nơi đạo tràng tu học Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử có một ngày tu thâm tịnh và an lạc lấy đây là một nền tảng căn bản về nhà của mình cũng thực tập thanh tịnh và an lạc giống như ở chùa cái qua ngày sau quý vị nói tôi cũng nguyện sống một đời sống thanh tịnh an lạc một ngày ngày nào cũng thanh tịnh an lạc một năm 365 ngày đều thanh tịnh an lạc và một đời người dù cho một mười năm, hai chục năm, ba chục năm hay là nhiều hơn thế nữa mà ngày nào cũng thanh tịnh an lạc như vậy là quý vị đang sống trong tịnh độ cực lạc ở tại nhân lê an và gieo trồng cái nhân đó chính là hành trang tư lương cho một chuyến đi về khi xả bỏ báo thân này chắc chắn nương vào cái hành trang quý vị đã chuẩn bị sẵn đó là một đời sống biết tu tập thu nhiếp sáu căn ba nghiệp của mình và biết trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc trong việc nghe học chánh pháp thực hành theo chánh pháp qua lời Phật dạy sẽ giúp cho quý vị dự vào chính phẩm sen vàng nơi tịnh độ cực lạc của đức phật a di đà đó quý vị con kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho quý phật tử luôn dồi dào sức khỏe tinh tấn tu hành và đời sống hiện tại thân tâm an lạc phước huệ được trang nghiêm sở nguyện tùy tâm và sở cầu như ý đặc biệt xin kính nguyện từ phụ a di đà phật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 cha lầm tiếp độ nguyện thoát khỏi luân hồi đau khổ nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa nguyện từ nay tu tập sớm trưa y tâm học để chuyển trừ tâm nghiệp lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu phật không quên đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc gia hương gửi chất kính lại a di đà phật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 爸爸。